Nhằm giảm bớt nhân lực cho các hoạt động liên quan đến khách hàng, Điện lực Yên Mỹ đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chăm sóc khách hàng sử dụng điện. Hiện tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tại điện lực Yên Mỹ đã đạt trên 97%, còn gần 3% khách hàng đang thanh toán tiền điện bằng tiền mặt, chủ yếu là người già và người không thạo công nghệ thông tin. Chính điều đó, trong một tháng, chị Phạm Minh Nguyệt, cán bộ phòng kinh doanh điện lực Yên Mỹ, vẫn mất một tuần để trực thu tiền điện bằng tiền mặt do khách hàng là người già không sử dụng được giao dịch điện tử các cụ ngày thu tiền thì quên mà chưa biết đến những cái tiện ích ờ, chuyển khoản ấy ạ. Trường hợp đấy thì cũng ít thôi nhưng mà là vẫn phải ờ, phục vụ khách hàng. Ngoài phòng kinh doanh thì tại các bộ phận khác như trực vận hành xử lý sự cố và trực điện thoại đường dây nóng, bộ phận văn phòng một cửa cũng đều áp dụng triệt để các phần mềm tiện ích như app chăm sóc khách hàng, phần mềm eBay thanh toán tiền điện của EVN. Fanpage Điện lực Yên Mỹ cộng với tài khoản của trên 33.300 tài khoản Zalo khách hàng để thông tin liên lạc, Hiện Điện lực Yên Mỹ có gần 59.500 khách hàng sử dụng điện. Việc tăng cường được các ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm tra giám sát hệ thống điện thông qua đo xa đã được áp dụng triệt để ở 100% địa bàn khu dân cư của huyện. Qua đó, chất lượng điện tại Yên Mỹ được nâng lên toàn diện, được khách hàng đánh giá cao. Có thông tin khách hàng yêu cầu trong vòng 2 giờ là phải đưa lên app rồi. Sau đó là xuống tận nơi khách hàng đảm bảo cái cung cấp dịch vụ là tốt nhất và sớm nhất. Các anh ờ, ở bên điện lực, bên chăm sóc khách hàng đã hướng dẫn chúng tôi là nên ờ, cải app để ờ, tải qua Zalo vừa rất là thuận lợi và tiện ích. Công việc của em bên ngoài rất là nhiều. Nhờ cái app này có thể sử dụng cái điện thoại của mình, em xem hàng ngày điện của mình tiêu thụ hết bao nhiêu để em điều chỉnh được cái mức độ khi mà thanh toán ấy, là em sẽ thanh toán được trên app. 80% hợp đồng điện lực mới được áp dụng gửi qua Zalo và hộp thư điện tử để chỉnh sửa, 99% việc thanh toán tiền điện trên các nền tảng điện tử, 100% địa bàn khu dân cư có hệ thống đo xa cập nhật điện áp và sự cố trên lưới. Những con số với tỷ lệ phần trăm đạt cao đã góp phần giúp Điện lực Yên Mỹ giảm hàng trăm công lao động trên tháng. Công tác chuyển đổi số, Điện lực Yên Mỹ đã thực hiện lắp được ờ, công tơ điện tử có hệ thống đo xa, app chăm sóc khách hàng là tra cứu được điện hàng ngày, thời gian ngừng cấp điện, các cái địa điểm thu tiền điện, ngày thu tiền điện được ờ, thuận lợi. Số hóa đang là xu thế tất yếu, trong đó Điện lực Yên Mỹ đã và đang là đơn vị thực hiện đồng bộ. Bên cạnh việc giúp khách hàng giảm bớt thời gian chi phí đi lại của khách hàng thì cũng làm lợi cho đơn vị hàng tỷ đồng một năm.